cảm giác thoải mái nha mình sẽ bật lên một cái thoải mái ok làm hai lần nha hai đi em một và hai và ba vòng hai thì mình sẽ mở hai cái tay như thế này ha rồi năm sáu bảy tám một tà hai tà ba sau đó mình bước chân bên phải ra bốn và mở năm vòng một vòng qua sáu là mình sẽ cái khúc này hơi nhanh nha mọi người cho nên là mọi người phải tập thật là kỹ sau đó mình mới ghép nhạc nha rồi mình sẽ cuộn tay 7 and 8 and up ok phần chân của mình sẽ bước phải trái phải trái phần tay của mình sẽ giữ nguyên như thế này đi làm chậm nha bùm tắc bùm tắc ok đi đến làm một lần thử nha phút này hơi khó một chút 5 6 7 8 em 1 và 2 và 3 đưa 4 5 6 và 7 và 8 Rồi sau đó mình sẽ nhảy lên chân trái Tức là chân đằng sau Và đưa chân bên phải Hất lên như thế này Ok phần tay của mình đang ở đây ha Mình sẽ hợp qua như thế này Và mọi người nhớ cái tay của mình sẽ gọn Rớt vào trong đây ha Rồi hai đi em một hai Rồi sau đó mình sẽ đưa cái chân bên trái lên Em Rồi mình sẽ trụ cái lực ở bên chân trái nha đưa chân phải ở đằng sau lên rồi sau đó mình sẽ dậm lên trên và đưa cái phần tay ra như thế này giống như kiểu nếu có một người hay mình thấy nó sẽ hay như vậy đó rồi mình đưa lên như thế này và phần chân của mình sẽ đổi lại là chân bên trái đưa lên and mình sẽ là ba chữ du du du ok đi đếm lại từ đầu một lần nha à, mọi người thông cảm một chút xíu là ngoài trời nó đang mưa cho nên là mình sẽ cố gắng nói lớn nhất có thể nha 5, 6, 7, 8 em 1 và 2 và 3 và mở 5 6 em 7 em 8 hấp 1 2 lên 3 4 và du du du Ok Sau đó mọi người sẽ bật cái phần đầu của mình qua như thế này Và mình sẽ kiểu giống như rớt về bên đây á Rồi mình đưa cái phần chân bên trái của mình lên trước 1 e hai nhảy nhảy khúc này sẽ hơi khó nha pin đến chậm nè một và hai và ba nhảy nhảy ok chân sẽ là trái đặt phải đặt trái bùm bùm rồi và mình sẽ làm luôn lại cái này tắt bùm tắt bùm tắt dùm dùm ok phần tay của mình sẽ có thể một người có thể quơ tự do ha nhưng mà nó phải theo cái phản xạ tự nhiên của mình đó ví dụ như vậy ok không một rồi mình đếm lại nha hai đi một and hai and ba thích thích, hai and hai and ba thích thích. rồi cái phần thứ hai mình sẽ là thích thích là mình sẽ để cái tay lên như này và mở ra đẩy cái tay lên và đạp đạp đẩy cái tay xuống ok bầm bầm tắt bầm bầm tắt phần người của mình sẽ là một and hai and ba như thế này ha rồi tôi nếm lại hai tà tà một hai và ba bốn rồi sau đó mình phủi ra xong mình sẽ cuộn vô như thế này để cái tay giống như người nhện vậy đó mọi người để ra như thế này và nó có chữ tu tu tu là mình hất cái phần vai của mình lên hai đi two two two rồi sau đó mọi người có thể freestyle theo một cái mình muốn là xong bây giờ chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha chúng ta